Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Sơn Piat Và ngày hôm nay như đã hứa với các bạn đó là Sơn đã thực hiện xong một cái bộ video Đây là một cái bộ video sẽ dành cho những người bạn đang quan tâm về chủ đề uh, kiếm tiền trên mạng Affiliate Marketing cũng như là Make Money Online đó, ờ, Bộ video này sẽ phù hợp cho các bạn nếu như các bạn đang là người mới bắt đầu với lĩnh vực này hoặc là bạn đã đã làm trong lĩnh vực này một thời gian dài rồi nhưng vẫn chưa tạo được cái kết quả đột phá cũng như nếu như bạn đang mong muốn rằng bạn có thể update thêm những cái thông tin những cái kiến thức uh, cho cái bản thân mình để mình có thể bắt đầu từ khối số 0 và tạo được cái thu nhập là 10.000 đô la thu nhập với lĩnh vực affiliate marketing và make money online uh, Sơn đã làm trong lĩnh vực này uh, được khoảng uh, 4 năm rồi và Sơn cũng đã giúp được cho hàng trăm bạn đã tạo được cái mức thu nhập vài chục triệu cho tới hàng trăm triệu thu nhập một tháng với cái lĩnh vực affiliate marketing này và ngày hôm nay khi mà quay cái video này Sơn rất là hào hứng đó, và vô cùng cảm thấy phấn khích khi mà Sơn mong muốn Sơn tiếp tục lại truyền đạt và chia sẻ những kiến thức mà Sơn đã làm được thực thực tế cũng như là Sơn đã, đã đúc kết tạo được thành những cái quy trình những cái bộ video bài học này để gửi tặng tới cho các bạn và để cái chương trình này nó diễn ra một cách tốt đẹp nhất và các bạn sẽ đạt được cái kết quả tốt nhất ấy, thì Sơn cũng có một vài những cái yêu cầu nhỏ gửi đến cho các bạn cái yêu cầu đầu tiên đó là chúng ta hãy tham gia với 100 phần trăm có nghĩa là khi mà các bạn đã quyết định các bạn bắt đầu rồi thì ờ, chúng ta hãy uh, hết mình với nó chúng ta hãy coi hết những cái video từ đầu đến cuối một cách thực sự nghiêm túc và không có bỏ lỡ một cái phút nào hết thì các bạn có cam kết điều này với Sơn không ạ bởi vì chỉ khi nào mà các bạn đó uh, ờ, chơi với 100 phần trăm thì các bạn mới có thể về đích được giống như một người vận động viên họ chạy trên đường đua vậy các bạn bạn hãy tưởng tượng mà xem điều gì sẽ diễn ra nếu như bây giờ họ chỉ chạy khoảng 90 phần trăm chặng đường thôi thì liệu rằng họ có nhận được huy chương vàng không ạ chắc chắn là không rồi mà bắt buộc chúng ta phải đi hết đi hết đi hết đi hết cái quãng đường đó thì chúng ta mới nhận được huy chương đúng không ạ rồi cái yêu cầu số 2 đó là sơn cần các bạn đó, hãy ghi chép lại những cái bài học kiến thức thật là đầy đủ thật là chi tiết để làm sao nó giống như một cái bí quyết của các bạn vậy đó để các bạn có thể là sử dụng nó về về lâu về dài về sau này bởi vì trong suốt những trong chương trình này á thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái bí quyết để làm sao đó bạn có thể thành công được trong lĩnh vực về affiliate marketing đó cũng như là make money online kiếm tiền trên mạng thì trong cái chương trình này thì nó sẽ có bao gồm những cái nội dung như sau đầu tiên đó Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái tư duy đúng của một người có thể kiếm được tiền ở ờ, trên mạng thành công cái điều tiếp theo Sơn đã chia sẻ cho các bạn đó về 6 cái bước để làm sao đó bạn có thể thành công được trong cái lĩnh vực affiliate marketing uh, kiếm tiền trên mạng này đó và tiếp theo nữa thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn đó về những cái case study về những cái bài học thực tế từ những người thấp nhất họ cũng đã kiếm được cái thu nhập là vài chục triệu một tháng cho đến những người bạn đã thành công được và họ đã kiếm được vài trăm triệu thậm chí vài tỷ thu nhập ờ, với cái lĩnh vực kiếm tiền trên mạng này thì Sơn cũng sẽ mời họ và phỏng vấn đó, để có những cái bài học những cái kinh nghiệm để cho các bạn có thể đúc rút được thành cái kinh nghiệm cá nhân của các bạn đó. thì cái bộ video này thì Sơn nó đánh giá nó là một trong những cái thông tin và những cái tài liệu ờ, rất là chi tiết đó để làm sao đó nếu như các bạn đó, ờ, mong muốn được rằng các bạn thành công được trong cái lĩnh vực này đó thì mong rằng đó, ờ, Sơn mong rằng cái điều này nó sẽ gửi tới được cho hàng trăm bạn không? Vâng, và trong khoảng ờ, một năm tới, hai năm tới các bạn có thể gặp lại Sơn ở bên ngoài đời kia. Các bạn nhìn thấy được rằng ô oh, ờ, nó trước đây nhờ coi uh, cái bộ video của Sơn thì uh, bạn có được cái ngày hôm nay. Đó. Sơn rất là khao khát điều đó và tư duy của Sơn từ trước đến giờ đó là khi mình đã thành công được rồi thì cái việc của mình kiếm tiền dĩ nhiên đó là việc các mình mình sẽ ưu tiên rồi nhưng đó cái điều tuyệt vời hơn đó là mình còn giúp được cho nhiều người khác họ cũng mong muốn họ đạt được cái mức thu nhập giống như mình đã đạt được thì đó là cái điều mà sơn rất là khao khát và hơn nữa rằng sơn luôn có một cái tư duy đó là người việt mình thì mình cần phải tiến lên và người Việt của mình là làm sao đó người Việt giúp đỡ, giúp đỡ người Việt để cùng nhau phát triển hơn để khi mà mình ra thế giới bên ngoài kia kìa ờ, ra nhiều cái quốc gia khác thì họ hỏi mình đến từ quốc gia nào thì mình rất tự tin cái việc là mình nói là tao là người Việt Nam tao đến từ Việt Nam đó đó là một trong những cái điều mà Sơn cảm thấy là mình đó là cái trách nhiệm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 xem tiếp những cái video trong cái bộ video đó làm sao đó để các bạn có thể đi từ con số 0 cho tới 10.000 đô la thu nhập với cái kiếm tiền trên mạng à, và affiliate marketing cũng như là make money online. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.